nước lên show anh em anh đi đâu như play oh, yeah. burn the stage xong anh em đi bay lên thì yeah. not sly boy bọn anh đến đây để get the fame yeah. em bọn anh làm dính cả internet nhá hẳn ni chỉ còn áo đẹp bọn anh có mắc đi bọn anh leo lên top một gà trọi như là bắn gà nói câu thật là chắc ăn khi u anh em không biết cách mệt mỏi mới ta ghen ghét what your mouth u văn u u u u bọn họ xếp thành go cho bọn anh xếp hàng và sẽ có sát tin tin tin cho đến khi bọn anh ghi tin thích lên cả sóng truyền hình đóng tuôn như thuyền hình mỗi tối thứ bảy là biến sâu thứ bảy này thành cái sâu thứ bảy bọn anh lướt trong cd ấy, kiếm tiền tươi như cd ấy, lồn lạc hồn và lửa cả lửa xin giới thiệu em em đấy Con thủ luật nên không đo gò Nghiêng về cho anh em đo gò Bu to quen tình tình Em thành em dâu vì bạn sang vì bạn Và cả squad không phải vợ Keep it real, real it raw Và phải nhớ một câu là Dâu vì bạn tu thì vợ Và cả squad không phải sợ Keep it real, real it trap Và phải nhớ một câu là Dâu vì tu thì vợ Và cả squad không phải Keep it raw Và phải nhớ một câu là Dâu vì bạn sang vì vợ Và cả không phải sợ anh quá chợt Biến anh thành ba nhà Kể đến tay là Phật Ngựa non hon ha Đẹp dai non ha Chút vào mai khi non quá